Lý do về tuổi tác. Yếu sinh lý ở nam giới có thể xảy ra do các vấn đề về tuổi tác. Theo như nghiên cứu của các nhà khoa học, thì đối với những nam giới ở độ tuổi càng cao lúc này, việc mắc phải bệnh yếu sinh lý sẽ càng dễ dàng hơn. Chính vì thế mà đây là một trong những nguyên nhân chính, bởi khi đến một độ tuổi nhất định nội tiết tố testosterone cũng bị suy giảm. Chính vì vậy mà nó đã giảm đi hưng phấn của cả hai. Do các bệnh mãn tính, một số căn bệnh mãn tính cũng là một trong những tác nhân và là một trong những nguyên nhân khiến cho bệnh yếu sinh lý ở nam giới được diễn ra một cách nhanh chóng hơn đối với những người bệnh bình thường. Một vài căn bệnh như bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch hay bệnh về thần kinh cũng là một trong những tác nhân khiến cho bệnh yếu sinh lý có cơ hội được phát triển. Vì vậy đây cũng là một trong những nguyên nhân khá phổ biến dẫn đến bệnh yếu sinh lý ở nam giới. Chấn thương và dược phẩm Bệnh yếu sinh lý ở nam giới cũng có thể được phát sinh ra do những chấn thương hay những vụ tai nạn đặc biệt là đối với những người bị va chạm vào vùng sinh dục cũng như các tuyến tiền liệt. Ngoài ra đối với việc lạm dụng các loại thuốc cũng là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh yếu sinh lý ở nam giới chưa kể, đến việc rượu bia thuốc lá cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến cho con người giảm ham muốn, cũng bị giảm chất kích thích. Yếu tố tâm lý Lý do cuối cùng dẫn đến bệnh yếu sinh lý ở nam giới đó, chính là yếu tố tâm lý đặc biệt là đối với những người bị thần kinh, cũng như làm việc quá sức hay bị lo sợ cũng dẫn đến tình trạng này. Đối với việc thần kinh căng thẳng cũng như bị tình trạng này bị kéo, trong một khoảng gian dài sẽ dễ dàng dẫn đến bệnh liệt dương, nếu như không được chữa trị và ngăn chặn kịp thời. Lý do dẫn đến bệnh yếu sinh lý ở nam giới có là gì đi chăng nữa? Tuy nhiên có một điều chắc chắn rằng, đây là một trong những căn bệnh ảnh hưởng rất nhiều đến hạnh phúc của gia đình, vì vậy mà bạn cần phải tìm ra cho mình được những giải pháp tốt nhất. Chúc các bạn thành công. Để hỗ trợ thêm về sinh lý, bạn có thể sử dụng viên uống minh mệnh đơn. Minh mệnh đơn được điều chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thung dung, ba kích, nhân sâm, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý. Để được tư vấn thêm về sinh lý nam giới, các bạn hãy gọi điện đến đường dây nóng 0962 651 713. Chúc các bạn sức khỏe thật dồi dào.